cần bán nhà ngõ xe máy tránh đường Xuân Trình, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, được thiết kế xây dựng 3 tầng, có sân cổng rộng đường nhánh giải phóng, ngõ rộng ngắn chỉ đi vài bước ra mặt đường khu vực dân cư thân thiện, gần trường, chợ thuận tiện giao thông. Diện tích đất 57 m2, chiều ngang 4,2 m nhà nở hậu, hướng nam mát mẻ, mặt tiền rộng thoáng mát, khu dân cư đông đúc, thân thiện, sổ đỏ chính chủ, không tranh chấp, sẵn sàng giao dịch ngay. Giá bán tham khảo 1 tỷ 390 triệu có thương lượng nhẹ. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hà Anh qua số điện thoại 0935758758 hoặc 0339336288. Cảm ơn quý khách quan tâm. Công ty cổ phần mua bán ký đuôi xây dựng nhà đất Hà Đức Len mã số thuế 0601234612. Văn phòng số 158 đường Hưng Yên, phường Quang Trung, thành phố Nam Định. Hạng mục: Thiết kế thi công các công trình dân dụng. Sản phẩm: Thạch cao, sơn, xây dựng theo yêu cầu. Gọi ngay anh Hà số điện thoại 0961522799. Hà Đức Len khởi đầu giá trị cuộc sống cần bán nhà ngõ xe máy tránh đường Xuân Trình, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, được thiết kế xây dựng 3 tầng, có sân cổng rộng đường nhánh giải phóng, ngõ rộng ngắn chỉ đi vài bước ra mặt đường khu vực dân cư thân thiện, gần trường, chợ thuận tiện giao thông. Diện tích đất 57m2, chiều ngang 4,2m nhà nở hậu, hướng nam mát mẻ, mặt tiền rộng thoáng mát, khu dân cư đông đúc, thân thiện sổ đỏ chính chủ, không tranh chấp, sẵn sàng giao dịch ngay, giá bán tham khảo 1 tỷ 390 triệu có thương lượng nhẹ, mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hà Anh qua số điện thoại 0935758758 hoặc 0339336288. Cảm ơn quý khách quan tâm. Công ty cổ phần mua bán ký đuôi xây dựng nhà đất Hà Đức Len mã số thuế 0601234612. Văn phòng số 158 đường Hưng Yên, phường Quang Trung, thành phố Nam Định. Hạng mục: Thiết kế thi công các công trình dân dụng. Sản phẩm: Thạch cao, sơn, xây dựng theo yêu cầu. Gọi ngay anh Hà số điện thoại 0961522799. Hà Đức Len khởi đầu giá trị cuộc sống cần bán nhà ngõ xe máy tránh đường Xuân Trình, phường Trường Thi, thành phố Nam Định được thiết kế xây dựng 3 tầng, có sân cổng rộng đường nhánh giải phóng, ngõ rộng ngắn chỉ đi vài bước ra mặt đường khu vực dân cư thân thiện, gần trường, chợ thuận tiện giao thông. Diện tích đất 57 m vuông, chiều ngang 4,2 m nhà nở hậu, hướng nam mát mẻ, mặt tiền rộng thoáng mát, khu dân cư đông đúc, thân thiện sổ đỏ chính chủ, không tranh chấp, sẵn sàng giao dịch ngay, giá bán tham khảo 1 tỷ 390 triệu có thương lượng nhẹ, mọi chi tiết vui lòng liên hệ Hà Anh qua số điện thoại 0935758758 hoặc 0339336288. Cảm ơn quý khách quan tâm. Công ty cổ phần mua bán ký đuôi xây dựng nhà đất Hà Đức Len mã số thuế 0601234612. Văn phòng số 158 đường Hưng Yên, phường Quang Trung, thành phố Nam Định. Hạng mục: Thiết kế thi công các công trình dân dụng. Sản phẩm: Thạch cao, sơn, xây dựng theo yêu cầu. Gọi ngay anh Hà số điện thoại 0961522799. Hà Đức Len khởi đầu giá trị cuộc sống